chào anh em à, giới thiệu với anh em cái sản phẩm áo được bài cổ tay Đấy, công nghệ này rất là thích hợp cho anh em chơi liêng và chơi ba cây với sản phẩm này anh em đi chơi anh em luôn có cơ hội chiến thắng à, cái ưu điểm của công nghệ này là không kén bài bất kể lá bài nào bộ bài nào cũng dùng được cái thứ hai nữa nó sẽ biến đổi cho anh em những ván bài điểm số thấp sang điểm số cao tốc độ gắn rất nhanh và kinh đáo để không mất thời gian của anh em nữa tôi sẽ trực tiếp à, test cái sản phẩm này để anh em biết cách chơi và cái hiệu quả của nó đem lại cho anh em trong sân chơi đấy, trong sân chơi nhé anh em sẽ hao một lá bài thì những ván bài nào điểm số nó thấp anh em bỏ anh em hao cho tôi đấy. ví dụ tôi ví dụ anh em nhé ván bài này nó cây chín hai cây chín cây ca có thể tôi không theo tôi muốn hao bài thì tôi hao cây ca tôi hao cho là cây ca lên cùng động tác hao của tôi là như này tôi sẽ để hình chữ V Đấy. anh em chú ý này thì kỹ thuật hao bài và đổi bài rất quan trọng cho nên là anh em khi đã có cái công nghệ tháo đổi bài thì về quán dành cho tôi 30 phút đến một tiếng để tập luyện cho nó quen tay thành thạo động tác để lúc chơi nó không bị vấp và nó làm anh em tâm lý thoải mái hơn đây tiếp tục là khi à, anh em hai bài thuật của tôi thì sẽ là như này tôi sẽ để lá bài cuối cùng nó hai cuối cùng để check bên này giảm tác nặng bài như thế thôi anh nhé chú ý mà tôi thành công này đấy trong áo có số 3 sẵn rồi sau đó tôi sẽ lên những ván khác và tôi sẽ để ý đến cây sân mình vừa hao nó phù hợp với ván bài không như bán bài này 7 điểm bài cây ca không phù hợp thì mình không đổi bài nữa đúng không? nhưng nếu trường hợp mà tôi lên được cái năm cây át và cái quy chẳng hạn như này anh em à, cho tôi một chút tôi coi như là tôi lên được vấn bài điểm số cây năm cây à, quy và cây a như này thì tôi sẽ biến đổi cây năm sang cây k tôi có bán liêng quy cá thì tôi cây năm trên đầu này Đấy. làm tác nặng bài khi không ai chú ý đến mình làm tác nặng bài này thôi như này rất đơn giản Đấy. và đã thành công một bán liêng quy cá anh em chú ý nhé ngoài cái công nghệ tốt thì kỹ thuật để sử dụng công nghệ đó cũng phải là tốt một chút thì nó sẽ không bỡ ngỡ cho nên là anh em đã khi đã có sử dụng công nghệ rồi thì anh em cũng nên dành một chút thời gian để tập luyện để làm sao động tác nó nhanh nó chuẩn chỉ thì lúc anh em chơi nó rất là đơn giản và càng kín đáo hơn Đấy à, như tôi vừa nói với anh em như tôi nói với anh em ván bài bây giờ tôi được cây năm thế tôi lên ván này như này tôi lại tiếp tục đổi cây à, tám sang cây năm tôi có 7 điểm bài từ điểm không điểm thành 7 điểm bài thì à, kỹ thuật của tôi sẽ là như này Đấy. tôi để cây đổi trên cùng chữ V và làm tắt mạng bài này rất nhanh đúng không ạ rất nhanh nhanh ngoài cái mũ áo đổi bài cổ tay ra thì cơ sở chúng tôi còn có rất nhiều công nghệ khác dành cho anh em chơi bài lá anh em nào đam mê hoặc là muốn sử dụng đến những công nghệ như này liên hệ tôi qua số điện thoại 0346 0947 hoặc 0834 666 333 chúng tôi làm việc 24 trên 24 và các ngày trong tuần anh em nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ hoặc cần tư vấn hỗ trợ cũng liên hệ tôi Đấy. anh em có thể lên trực tiếp cửa hàng chúng tôi để kiểm tra sản phẩm để thử chất sản phẩm hàng có bảo hành cho anh em à, xin chào anh em